Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải cúp C1 nữa trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì ngày hôm qua mình đã cho tất cả anh em ba mã kèo và đã ăn hai mã kèo. Thì nếu mà anh em nào đã xem video của mình thì biết ngày hôm qua mình nhận định cái trận Trung Quốc cho tất cả anh em và cái trận Sasulo và cái trận Osasuna nữa nha. Thì qua mình nhận định cho tất cả anh em là ba mã kèo nhưng mà trận Trung Quốc thì mình cho anh em ăn kèo ờ, dưới nè kèo Trung Quốc này nha kèo Osasulo và đây thì mình cho tất cả anh em nằm Osasulo và nằm tài thì anh em cũng hút full mã kèo này chỉ có kèo Osasuna thì anh em đã quề mã kèo mà là mình cho anh em nằm đội chủ nhà Osasuna là đã quề kèo rồi nha thì những cái mã kèo đó mình đã cho tất cả anh em ngày hôm qua đã ăn full rồi thì bên kênh ờ, bờ lĩnh viên soi kèo bờ lĩnh viên ờ, hút lúa thì ờ, anh em cũng ăn được hai kèo bên kênh kia nữa thì ngày qua anh em đã húp đậm rồi nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận nữa là cúp C1 của nha anh em lượt về giữa Bayern Munich và PSG em thì lượt đi lượt đi là à, Bayern Munich đã ăn 1-0 trên sân nhà của PSG rồi nha anh em thì đây, đây là lượt về trên sân nhà của Bayern còn đây là cái đội hình mà dự kiến của hai đội tung ra nha anh em bên phía ờ, Bayern Munich chơi với sơ đồ là 4231 thì vẫn chưa có Sairo Mane ra nha anh em tung với cái đội hình cũng khá mới mẻ còn bên phía PSG thì anh em thấy hàng công cao nhất là có Messi và Mbappe thì Neymar dự bị nha anh em Neymar đang bị chấn thương và trận này không có sự góp mặt của Neymar thì anh em cũng thấy trên đội hình là dàn công cao nhất là Messi và Mbappe rồi còn trong thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong ba trận gần nhất ở trại ở giải uh, League 1 của Pháp thì PSG ờ, toàn thắng với cách biệt từ 3 bàn đến 4 bàn không anh em thấy không? Đây, ba trận gần nhất cái phong độ của PSG đang được tốt lắm nha. Còn bên phía Bayer thì trong 3 trận gần nhất thì Bayer đã thắng được hai trận và để thua một trận trước uh, đội uh, đợi gì mà tên dài quá mình ờ, không thấy nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của Ba Ve thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Ba Ve đã thắng hai trận với cách biệt là từ 3 bàn đổ lên còn hai trận để hòa giữa ờ, con và Phan Cút nha anh em. Còn thành tích chơi trên sân khách của ờ, BSG thì anh em thấy nó trong 5 trận gần nhất BSG chơi trên sân khách thì đã thắng 3 trận và để thua hai trận trước uh, Martinelli và Monaco nha anh em còn trong lịch sử đối đầu thì ờ, đối đầu trong là bốn lần đối đầu thì ba gia đã thắng hết ba lần với cái cách biệt từ 1-0 đổ lên thì ờ, còn chỉ có một lần là PSG thắng ờ, trước ba gia với cái tỷ số là 3-2 thôi thì những lần chạm trán trước đó thì phần thắng luôn nghiêng về ba gia mà lần này chơi trên sân nhà của ba gia thì ba gia sẽ đưa ra một cái tỷ lệ kèo là hiện tại trận này là ba gia chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 3,25 tại sao mà nhà cái đang đưa ra cái ma kèo ba ve chấp sâu và tài xỉu thứ 3,25 vậy thì mình vào lịch sử trận thi đấu vừa rồi giữa ba ve và BSG cho anh em xem nha Đây là cái lịch sử trong cái trận đấu gần nhất của PSG và Bayer đá trên sân nhà của PSG nha em. Thì trận đó Bayer chỉ chấp 0,25 và Bayer đá ăn tỷ số 1-0. Thì cái trận đó anh em thấy cái sơ đồ và cái đội hình của bên phía PSG thì PSG tung ra với cái đội hình là Neymar và Messi đá chính nha anh em thì cái trận đó Mbappe được dự bị và ra sân vào phút 57 thì trận này Mbappe được đá chính thì với cái mã kèo mà được lượt về trên sân nhà của Bayer nữa thì uh, ờ, Bayer chấp với mã kèo là 0,75 thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo là BSG được và anh em có thể nằm mã kèo tài luôn cho mình nha. BSG và anh em nằm thêm cái kèo tài là anh em nằm dưới tài thì trận này mình dự đoán sẽ ăn tầm từ ba hai hoặc là hai điều luôn anh em thì anh em nằm cái kèo dưới cũng rất là ok nha thì vậy vì cái tặng này tỷ lệ tài nó ra rất là cao anh em có thể nằm ở kèo dưới góc thì anh em có thể nằm ở tài góc luôn nha thì cái lượt đi anh em thấy nó hai thằng đá chỉ thăm dò tình hình nhau thôi nhưng mà nó đã chín qua góc thì lượt về anh em phải đá cái mã tài góc tầm chín tới rưỡi thì anh em đá cái tài góc cho mình lượt về phải từ 10 tới góc trở lên thì anh em cứ nằm mã kèo ờ, tài và mã kèo dưới luôn nha anh em thì đó là những cái mã kèo mà mình nhận định trong cái trận giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich cho tất cả anh em thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo dưới tài nha thì anh em nào mà trùng máu với mình thì anh em cứ nằm mã kèo theo mình còn anh em nào mà không trùng máu thì anh em có thể đánh nghịch lại những cái mã kèo mà mình cho anh em nha thì còn những anh em nào mà muốn vào trang để chơi kèo ổn định hơn và anh em có thể canh kèo được thì anh em cứ liên hệ ờ, trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo ổn ha. Hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và đăng ký trang để chơi được nhiều kèo hơn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Paris Saint-Germain và Bayern Munich thì à, anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để mình đặt cột mốc nhiều người đăng ký kênh và mình sẽ ra video sau anh em sẽ có nhận được video sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video